Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại với cái kênh uh, ờ, tiếng soi kèo cũng như là cái kênh uh, ờ, tiếng bóng đá. Thì cái kênh tiếng bóng đá này uh, ờ, tiếng cũng mới lập được vài ngày thôi. Anh em nhớ uh, để lại một lượt đăng ký theo dõi kênh cho cái kênh tiếng bóng đá này cũng như là cái kênh uh, tiếng soi kèo nha anh em. Nếu mà anh em không tìm được cái kênh tiếng bóng đá do mới lập ấy thì anh em cứ vào cái kênh uh, tiếng soi kèo này. Anh em chỉ cần kéo xuống một tí thôi là sẽ thấy uh, cái kênh tiếng bóng đá nằm ở đây. Anh em ấn vào chữ đăng ký. Đấy và cái kênh à, tiếng bóng đá này à, tiến sẽ tranh thủ để nhận định cũng như phân tích và đưa lên các mã kèo chuẩn nhất để cho anh em vào ở uh, các vòng đấu uh, rất là hay sắp tới đấy thì quay lại với cái video này tiến sẽ nhận định uh, uh, và phân tích cho anh em cái trận đấu uh, tại vòng 27 ngoại hạng Anh uh, trận đấu giữa uh, Sheffield Palace với uh, Man City đấy thì cái trận đấu này được diễn ra vào lúc uh, 0 giờ 30 uh, rạng sáng ngày 12 tháng 3 nha anh em à, ok thì trước khi đến với cái trận đấu ờ, này thì tiến cũng có đôi lời muốn chia sẻ với anh em một chút nha đấy thì à, có những cái anh em ấy hỏi tiến là à, vào nhóm có tốn phí không anh rồi à, các kèo này có chuẩn có chắc ăn không thì à, tiếng nói thật với anh em chứ tiến cũng như anh em thôi nhưng mà tiến khác ở cái chỗ là à, tiếng am hiểu về bóng đá này cũng như là có những cái à, à, thông tin à, quan trọng về cái tình hình à, lực lượng rồi à, còn lấy được những cái thông tin đó ở đâu thì ờ, Tiến không có tiện nói ra nha anh em đấy nói chung thì trên cái video Tiến có nói rõ là mã kèo mà Tiến đẩy lên trên YouTube chỉ là những cái mã kèo để cho anh em ờ, tham khảo thôi anh em nhớ nhá những cái mã kèo tham khảo thôi đấy trùng máu thì anh em ờ, cứ vào còn không thì thôi anh em có thể vào cái mã kèo ngược lại ok cho anh em còn những cái mã kèo mà chuẩn này kèo vip ấy à, mà tiến nói là sẽ xem xét lại khi mà có được cái thông tin chính thức này cũng như là cái tình hình lực lượng của hai đội ra sao ấy rồi có cầu thủ nào thiếu cầu thủ nào rồi ra sân với cái sơ đồ gì thì nói chung riêng các cái mã kèo đó thì trước giờ bóng lăn tầm 1 đến 2 tiếng thì uh, tiến sẽ uh, soi kỹ lại nếu mà có gì thay đổi thì uh, tiến sẽ uh, đẩy những cái mã kèo chuẩn kèo vip ấy tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em theo thì uh, tiến cũng phải uh, phân tích soi kèo rất là kỹ uh, rồi mới đẩy lên nhóm đấy <coughs> tuy bóng đá là không uh, không biết trước được cái điều gì hết nhưng mà khi mà có được những cái thông tin quan trọng trước cái giờ bóng lăn ấy anh em thì thì đấy cũng là một cái lợi thế khi mà anh em đầu tư vào cái bộ môn banh bóng này đúng không anh em đỡ hơn là những anh em chỉ là thích đội nào vào đội đó này rồi chưa biết được kèo à, kèo bóng ra sao rồi chưa biết được cái đội hình chính thức ra sao hết trơn ấy rồi cũng không biết được là có cầu thủ nào thiếu cầu thủ nào anh em chỉ cần thích là anh em vào thôi đấy anh em chơi như vậy thì rất là mạo hiểm mà rất khó để kiếm lãi ok cho anh em thì nói tóm lại á nếu mà anh em thật sự mà muốn vào nhóm cùng đồng hành với Tiến ấy, cùng đầu tư banh bóng một cách mà hiệu quả nhất thì uh, anh em cứ mạnh dạng liên hệ cho Tiến qua cái số Zalo hoặc là cái Telegram. Tiến có dán ở dưới uh, uh, dưới màn hình ở cái video này này. Đấy, còn cái điều kiện vào nhóm thì uh, đơn giản thôi anh em. Thứ nhất là anh em phải có một uh, số vốn nhất định này. Thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với nhóm của Tiến. Uh, đấy, chỉ cần anh em có một cái số vốn uh, nhất định ít nhất cũng là từ một hai củ trở lên à, vì với cái số vốn này tiến mới có thể chia kèo cho anh em ra vào để kiếm lãi chứ anh em cầm vào uh, nhóm này xin vào nhóm chỉ anh em chỉ có vài trăm thôi xong anh em xin vào rồi xin kèo thì tiến khuyên anh em là anh em không nên vào để làm gì cả mà anh em hãy để lại cái số vốn đó mà anh em ăn uống uống cà phê đi chứ anh em đừng có nghĩ tới cái việc là cầm vài trăm là sẽ ăn lên vài củ vài chục củ cái chuyện đó là không có xảy ra đâu anh em đấy còn cái việc mà chơi cùng trang với tiếng ấy thì anh em uh, có lợi hơn rất là nhiều so với việc mà anh em phải chơi bên ngoài qua thầu qua cò vì khi mà anh em chơi trên trang ấy thì luôn có rất nhiều các mã kèo để anh em lựa chọn đấy chọn thì à, anh em có thể ra vào tùy thích lúc nào cũng được này rồi nếu như mà tiến lên kèo cho anh em ấy rồi uh, tầm 15 phút mà trận đấu diễn ra nếu mà có gì bắt ổn ấy thì uh, tiến sẽ báo lên trên nhóm cho anh em bán cái mã kèo đó đi đấy tự chơi trên trang thì vào kèo bán kèo được hết nha anh em còn cái việc mà anh em chơi báo ngoài qua thầu qua cò ấy anh em vừa bị mất like mất phí này lại còn gặp nhiều cái vấn đề phức tạp khác nữa chưa nói đến là là à, dính đến pháp luật nữa rất là phiền phức đúng không anh em đấy tự chơi trên gian ăn thua thì cũng chẳng có ai biết hết cũng không phiền tới ai hết nói chung là rất là thoải mái luôn ok thì à, anh em nào cần vào nhóm thì cứ liên hệ ngay cho tiếng à, tất cả đều là miễn phí luôn nha anh em tiếng nhắc lại là tiếng à, à, sẽ không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết tất cả đều là miễn phí hết nên anh em cứ yên tâm nha đấy à, và quay lại với cái trận đấu giữa à, Chiton Ballet với Man City thì à, trước tiên anh em hãy nhìn vào cái bảng xếp hạng thì ờ, có thể thấy này Man City thì đang đứng nhì ờ, tại bảng xếp hạng ngoại Anh với 58 điểm sau 26 vòng đấu uh, với 18 trận thắng 4 hòa và 4 thất bại thì cùng với đó thì Man City cũng là cái đội bóng ghi được nhiều bàn thắng nhất ở cái giải ngoại hạng Anh hiện tại nhưng mà Man City <coughs> thường thi đấu với một thành công rất là tốt nên về cái vấn đề này cũng cũng không có gì là quá bất ngờ anh em đấy anh em có thấy này Man City có được 66 bàn thắng à, và chỉ để thủng lưới 25 lần mà thôi à, thì nó thật chứ một cái thông số này nó nó không có bất ngờ đấy khi mà tiến thấy hầu như là cái mùa giải nào Man City nó cũng có cái thành tích ghi bàn à, toàn đứng đứng ờ, nhất nhì cái giải ngoại hạng thôi đấy và nhìn vào cái phong độ mà cái thời gian gần đây của Man Xanh anh em có thể thấy này đấy thì thời gian gần đây Man Xanh uh, uh, có phong độ cũng tương đối tốt anh em thì sau khi trải qua hai cái trận hòa cùng tỷ số 1-1 lần lượt trước uh, Nottingham Forest này rồi trận hòa 1-1 trước uh, uh, Leipzig tại uh, cúp C1 này thì uh, qua hai cái trận hòa này thì uh, Man City đã có liên tiếp 3 trận thắng và chỉ để thủng lưới uh, đúng một lần trước ở bên Mệt ở trận thắng 4-1 tại ngoại Anh mà thôi đấy cũng như ở, ở trận đấu mới đây thì uh, trên sân Etihad ấy thì Man City cũng đã đánh bại thằng Newcastle với cái tỷ số 2-0 này à, thì Man City chơi cái trận đấu này với cái thế trận là có thể nói là áp đảo hoàn toàn luôn anh em đấy và chắc chắn là với những cái con người cũng như là cái phong độ mà Man City đang có ấy thì thì uh, sẽ nối dài cái chuỗi trận thắng nhiều hơn ở phía trước chứ không uh, chỉ dừng lại ở con số 3 này đâu nha anh em đấy hiện tại thì quay lại với bảng xếp hạng một lần nữa uh, anh em có thể thấy này Man City chỉ đang kém cái thằng Arsenal pháo thủ này với 5 điểm cách biệt mà thôi cái cơ hội mà để vô địch ngoại hạng Anh của Man Xanh á vẫn còn rất là sáng luôn đấy nhưng mà trước khi mà muốn làm được cái điều đó thì Man City phải tập trung vào cái cuộc đối đầu với uh, thằng Crystal ờ, Palace này trước đã và tiến thấy thì cái cửa thắng dành cho thằng Man City này là hoàn toàn cao luôn nha anh em à, vì hiện tại ấy, thằng Crystal Palace này nó đang có phong độ uh, khá là tệ này tiến cho anh em xem này đấy nó đang có phong độ khá tệ luôn khi mà chỉ uh, uh, có được 5 trận hòa và 5 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất không biết mùa chiến thắng là gì luôn đấy thì cái chuỗi trận tệ hại này cũng khiến cho cái thằng uh, Chiton Ballet tụt xuống cái vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh với 27 điểm sau 25 vòng đấu và tuy là đứng ở cái vị trí thứ 12 nhưng mà nhìn vào cái bảng điểm ấy thì thì thì cái nhóm gất hạng vẫn đang rất là gần với uh, uh, Chiton Ballet luôn nha anh em đấy thì ở ngoại hạng mùa này thì anh em thấy này là các đội bóng ở cái nhóm dưới bảng xếp hạng đang thi đấu khá là đồng đều với nhau luôn ở vị trí thấp nhất là cái thằng ờ, Bournemouth cũng đang có tới 21 điểm đấy và xét về tổng thể thì từ cái vị trí ờ, top 12 trở xuống thì đều có nguy cơ rất hạn không riêng đội bóng nào cả nha anh em à, và sẽ khó khăn hơn cho cái thằng chiếc thon ballet này vì phải đối đầu với một Man City đang rất là mạnh ở cái vòng đấu này nữa đấy và nhìn vào cái lịch sử đối đầu thì à, thì uh, anh em thấy này ở trận đấu lượt đi tại mùa giải uh, năm nay thì Man City cũng đã đánh bại thằng Crystal Palace với tỷ số 4-2 ngay trên sân nhà luôn đấy và anh em nên nhớ một điều đó là hiện tại cái mục tiêu cũng như là cái phong độ của thằng à, Man xanh nó còn cao hơn cái ở cái thời điểm này nữa đấy và tiến sẽ đưa anh em xem qua về cái tỷ lệ kèo ở uh, cái cuộc đối đầu này đây nhà cái đã đưa ra cái mức chấp dành cho Man City trước uh, Crystal Palace với uh, lần lượt các mức chấp là 1.5 này rồi 1.25 1.75 rồi à, còn có mã kèo chấp một hòa này anh em nhưng mà hiện tại cái kèo chấp một hòa này thì chỉ dừng lại ở cái tỷ lệ là à, một ăn 0.52 mà thôi nhưng mà riêng tiếng ấy thì thì thì rất là kết cái mã kèo chấp một hòa này luôn nha anh em đấy còn về cái kèo tài xỉu cá chặn cũng uh, có từ 2.25 này cho đến bao hòa luôn đấy có rất nhiều mã kèo nếu như mà tiến đưa kèo lên mà không trùng ý với anh em ấy thì thì anh em có thể vào các cái mã kèo khác à, vì những mã kèo mà tiến đưa lên chỉ là tham khảo thôi hợp ý trùng máu với nhau thì anh em không vào đấy còn ờ, ok thì tiến cũng sẽ đẩy lên cho anh em ờ, tham khảo hai cái mã kèo trong cái cuộc đối đầu này mà tiến đã lựa chọn này <coughs> đấy thì đầu tiên là mã kèo Man City chấp một hòa cả chặn thì với cái mã này anh em có thể đợi ờ, bóng lăn tầm 15 đến 20 phút khi mà cái kèo chấp ờ, một hòa này mà tăng lên ờ, cỡ một ăn 0.8 0.9 anh em thì lúc đó anh em vào là vừa đẹp luôn đấy hiện tại thì cái kèo Man City này nó chấp một hòa chỉ dừng lại ở cái mức là một ăn 0.52 thôi nên anh em cứ chờ đi tầm 15 20 phút thôi là cái kèo tỷ lệ ăn này sẽ ăn lên chắc chắn là tầm 0.8 0.9 cho anh em đấy và cuối cùng là anh em dần thêm cho tiếng uh, anh em dần thêm cho tiếng là cái mã tỷ số là Man City thắng 2-1 đấy à, còn riêng cái mã kèo VIP kèo chuẩn này thì thì à, à kèo VIP về cái mã gốc 8.5 ấy thì à, Tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm kèo bóng của Tiến để cho anh em trong nhóm cùng theo còn nếu như mà anh em mà muốn vào nhóm cùng đồng hành để nhận à, cái mã kèo mà chuẩn nhất cũng như là đầu tư à, một cách hiệu quả nhất vào cái bộ môn banh bóng này ấy, thì anh em cứ à, mạnh dạng liên hệ ngay cho Tiến qua cái số Zalo hoặc là cái Telegram Tiến có dán ở phía dưới góc màn hình trong cái video này à, Ok và Tiến sẽ chốt lại cho anh em hai cái mã kèo để anh em tham khảo nha Đây mã kèo Man City chấp một hòa cả chặn cùng với cái mã tỷ số là Man City à, thắng 2-1 cả chặn Ok thì cái video này này nó cũng dài rồi Tiến cũng sẽ kết thúc cái video tại đây Còn những anh em nào à, muốn vào nhóm thì cứ liên hệ ngay cho Tiến nha Và Tiến nhắc lại một lần nữa là tất cả à, đều là miễn phí luôn nên anh em cứ uh, uh, muốn thì cứ liên hệ cho Tiến còn à, và anh em cũng đừng có quên ấn like cũng như ấn nút đăng ký theo dõi uh, hai cái kênh tiếng bóng đá này cũng như là cái kênh uh, tiếng soi kèo ok uh, tiếng cũng xin chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo sắp tới mà anh em đã đầu tư